sáng có có bỏ cũ lỡ cha có ni mua rong tu có lũ lũ trà nó chế có tự trình do cho cũ chúa chúa cô trần rõ ư rầu nó chế chi mua gì lờ khó quá chúa chúa do tê cú chờ thia ư tê đua ua cú chẳng nia nu khờ tu nâng ua lu lu rau nó chê có ua ua nâng sa sa lu chê có lu na ua ca xia lu chín do ca tia lăng tư xia bùa trù trẻ trí mua ý râu lời ô cú yếu hoa cha mua có khẩn gió ta lì cứ có thiên mà lì tao tu nâng ua lu lu rào nó chê có yua ua nâng sa sa lu chê có lu na yua ca xia lu chỉ cho ca tia lăng tư xia bùa chu che chi mua y rau lờ ô cúi hoa cha mua có khẩn gió ta lì thứ có thiên mà